Nguyện hồ dân văn tin chúa Nguyện hồ cao sơn bạch mạc là nơi quê nhà ai lên tới cao sơn bạch mã hỏi thăm đền ha đốt lửa dày bồng lộc cho lắm vì đây cho càng nhiều ban cho đồng dài nhất sai đừng đi đôi bên dần dần phương mua sắp hai hàng chầu chúa sơn trang khen non sương sớm mơ màng mưa màng lơ thơ lan mộng mấy hàng mảnh trên cây cao chim muông bay nhảy dưới chân đèo suối này khúc hành vẫn nghe như gió dục mây trong kể từ ngày khai dân lập quốc nghi nước văn lang đã được vinh phong hùng vương thánh tổ lạc hồng ba quán âm một lòng bộ đào nhất lâm buông lá cắt nhật đương thời lai lộc tài chuông mới ban ra bốn phương hồi hộp đề đa tháng này ban cho thuyền tốt lúa dày bồng lộc cho lắm vì đây cho càng nhiều chúa ban cho giỏi nhất sang nhiều ý sơn trang sơn lâm các đồng xa gần làm tôi anh linh. đừng này đúng đồi ý, ý, biết quan tài kiếm cung tuân lệnh sai thiên đình sắc trị chúng giang trần